Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy chủ nhật ngày 9 tháng 5 năm 2021, tức ngày 28 tháng 3 năm 2021 âm lịch, ngày nhâm thìn, tháng nhâm thìn, năm tân sửu. Con giáp xung ngày nhâm thìn hôm nay là kỳ hợi, quý hợi, quý sửu, quý tỵ, quý mùi. Con giáp xung tháng nhâm thìn là bính tuất, giáp tuất, bính dần. 1. Tử vi tuổi tý, Hôm nay thiên quan xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Tý nhắc nhở con giáp này nên thận trọng và cảnh giác trước những lời mời hợp tác, đặc biệt là nếu có dính dáng đến tiền bạc. Tình trạng làm việc quá sức ngày càng rõ ràng, cộng thêm stress ảnh hưởng nhiều tới thể lực của bạn, khiến tinh thần bạn luôn trong tình trạng uể oải và thiếu tỉnh táo. Do đó, việc quyết định đầu tư vào lúc này không khôn ngoan một chút nào. Thủy khắc hỏa, mệnh chủ cũng cần quan tâm hơn đến nửa kia của mình, nếu có vấn đề gì thì đôi bên nên cùng nhau bàn luận, và tìm ra cách giải quyết chung chứ đừng mệnh ai nấy lo kẻo sớm muộn gì mối quan hệ của hai bạn cũng sụp đổ. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. 2. Tử vi tuổi Sửu. Tam hợp mang lại cơ hội lý tưởng cho con giáp tuổi Sửu độc thân nếu đang thầm để ý ai đó. Đừng ngần ngại làm bên chủ động ngỏ lời vì cơ hội thành công của bạn trong hôm nay rất cao. Tình cảm mà cứ so đo tính toán xem ai chủ động, ai bị động thì cơ hội sẽ trôi qua mất đấy. Ngày thực thần độ mệnh, người tuổi sửu đón tin mừng về tài lộc hôm nay khá tốt, nhưng chớ vì thế mà sinh ra chủ quan. Ngay cả khi bạn thành công thì vẫn hãy nhớ dành thời gian để trau dồi kiến thức, vốn hiểu biết để luôn trong tâm thế tự tin, mạnh mẽ nhất có thể dù phải đương đầu với khó khăn. Thổ hỏa tương sinh cho thấy sức khỏe của con giáp này hôm nay khá lý tưởng, tâm tính ổn định. Nhìn chung, đây là thời điểm lý tưởng để đưa ra những quyết định quan trọng khi trạng thái tinh thần của bạn đạt đang ở mức tỉnh táo nhất Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, tị, dậu. 3. Tử vi tuổi dần, Cục diện tị dần tương hại nhắc nhở người tuổi dần nên tránh xa các vấn đề của người khác trong ngày hôm nay. Khi việc của chính bạn chưa hoàn thành thì đừng lo chuyện bao đồng của người khác, việc của mình vẫn nên ưu tiên trước bạn nhé. Chính ấn xuất hiện sẽ mang lại cơ hội tìm kiếm một công việc mới phù hợp hơn với con giáp tuổi dần đang muốn thay đổi công việc, bạn cũng có thể được những lời khen ngợi từ đồng nghiệp, cấp trên nhờ những thành quả xuất sắc của mình. Ngũ hành tương sinh cho thấy người có đôi tuổi dần hôm nay cũng sẽ được quý nhân tạo điều kiện cho có nhiều thời gian ở bên nhau, hâm nóng tình cảm vốn đã phần nào đó nguội lạnh theo những bộn bề của cuộc sống và thời gian. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Thìn, Hợi. 4. Tử vi tuổi Mão, Bói tử vi 12 con giáp cho biết trong ngày hôm nay người tuổi mão gặp thiên ấn các thần nên đón nhận nhiều tin mừng trong công việc. Có nhiều vấn đề bất ngờ phát sinh nhưng đều được bạn bình tĩnh giải quyết ổn thỏa đâu ra đến, bạn hiểu lợi thế này không có sẵn nên biết cách tận dụng ngay trong thời điểm hiện tại. Đường công danh sự nghiệp của bản mệnh đang rộng mở sẵn sàng, chỉ chờ bạn nhẹ bước lên mây. Bạn đa tài đa nghệ nên tới đâu cũng được chào đón, là người tài năng hiếm có, thích ứng được với nhiều lĩnh vực và có được những thành công đáng tự hào. Ngũ hành tương sinh mang lại cho bạn những điều may mắn trong chuyện tình cảm. Dù cả hai đều bận rộn cho công việc của mình nhưng luôn cố gắng dành nhiều thời gian bên nhau nhất có thể. Tình cảm của hai bạn nhờ vậy vẫn bền vững và ngọt ngào. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, thìn, tuất. năm Tử vi tuổi thìn, Chủ nhật này, thương quan xuất hiện cho thấy người tuổi thìn có thể đang gặp áp lực trong công việc, nếu điều này là do ngoại cảnh thì bạn nên học cách điều chỉnh để thích nghi, còn nếu là áp lực do chính mình tạo ra thì bạn nên cố gắng loại bỏ chúng. Cũng bởi bạn tự đặt ra yêu cầu quá cao nên khi không đạt được như mong đợi bạn mới dễ rơi vào thất vọng và tự trách bản thân. Con giáp này khó lòng chấp nhận được hiện thực có phần kém cạnh hơn so với kết quả bản thân từng nghĩ tới. Hòa sinh thổ, điều đáng mừng là tuổi thìn luôn có thể chia sẻ những khó khăn trong công việc của mình với nửa kia hoặc bạn bè thân thiết. Bạn cảm thấy hoàn toàn tin tưởng họ, bởi họ là những người luôn chân thành và muốn tốt cho bạn. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, Thân, Mão. 6. Tử vi tuổi Tỵ. Trong ngày hôm nay kiếp tài nhập cục là điểm báo mất tiền hao của với người tuổi Tỵ trong hôm nay. Tiền bạc trong nhà không có nhiều, tài khí khó bề tích tụ, kiếm được tiền rồi lại đánh mất, vòng tròn luẩn quẩn khiến bản mệnh đau đầu vì chuyện tiền bạc, Thậm chí, con giáp này còn có thể mù quáng tin theo những lời lừa gạt của kẻ không đáng tin. Tiểu nhân chỉ đợi đến lúc bạn mất tỉnh táo để chiếm đoạt tiền bạc của bạn. Do đó, bạn cần phải tỉnh táo và sáng suốt trong những chuyện liên quan đến tài chính. Hỏa khí vượng, dường như mệnh chủ hơi nóng tính với chính những người thân thiết với mình. Khi có điều gì không hài lòng, bạn dễ dàng to tiếng, chút giận lên đầu người thân mà không quan tâm đến cảm nhận của đối phương, những người thân thiết có thể sẽ không trách móc gì bạn nhưng tổn thương sẽ khó mà xóa nhòa, tình cảm mất đi cũng khó mà lấy lại. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ. Tị ngọ tương hội, vận trình của người tuổi ngọ trong hôm nay gặp nhiều điều may mắn hơn, thuận lợi suôn sẻ. Con giáp này vì thế mà cũng đạt hiệu suất tốt hơn trong công việc ngày hôm nay, không phải quá tất bật ngược xuôi, Tuy nhiên đường tình duyên của người tuổi ngọ có phần kém sắc khi mà tỷ kiến gây ra những mâu thuẫn giữa các cặp đôi. Bạn cứ hay khăng khăng làm theo ý mình mà không quan tâm đến cảm xúc của đối phương, khiến cho tình cảm giữa hai người bị dạn nứt. Người độc thân tuổi ngọ vẫn chưa quên được quá khứ dù bạn đã từng tổn thương rất nhiều. Nhưng bạn cần phải sống cho hiện tại, hãy để quá khứ ngủ yên, đừng mãi đắm chìm trong những niềm đau cũng như hạnh phúc đã qua. Con người ta phải biết nhìn về phía trước để sống một cách tốt hơn, đó mới là cuộc sống mà chúng ta nên hướng đến. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mùi, dần. 8. Tử vi tuổi mùi, Hôm nay người tuổi mùi được tam hội cục che chở giúp công danh sự nghiệp có cơ hội thăng tiến rõ rệt. Con giáp này hiểu rõ mục tiêu phấn đấu của mình và không ngừng nỗ lực để có thể đạt được mục tiêu đã đặt ra. Có điều trong ngày hôm nay công danh rộng mở thì đường tài lộc về nhà lại có phần hạn hẹp. Con giáp này bị thực thần che mắt nên chẳng thấy nguy cơ mà cứ đâm đầu vào ngõ cụt. Vốn liếng bỏ ra đầu tư vào nơi không xứng đáng nên đến cuối cùng tiền mất mà chẳng được chút lợi lộc gì. Ngũ hành tương sinh giúp các mối quan hệ xã hội của người tuổi mùi cũng có nhiều dấu hiệu khả quan. Có nhiều đối tượng chủ động tiếp cận với bạn một cách đầy thiện ý, bạn cũng có thể mở rộng lòng mình và đáp lại bằng những tình cảm tương đương nếu có sẵn thiện cảm. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ quý nhân phù trợ, mão, ngọ, hợi. 9. Tử vi tuổi thân Thị thân nhị hợp, tử vi hàng ngày tiết lộ người tuổi thân được nhiều người yêu mến bởi sự thông minh, nhanh nhẹn của mình. Bạn biết mình phải làm gì trong những tình huống khác nhau để đạt hiệu quả tốt nhất, nhờ thế mà khiến mọi người sinh ra thiện cảm với bạn. Tuy nhiên, chính tài trợ vận nên người tuổi thân không còn quá lo lắng vì thiếu thốn tiền bạc nữa, Chính tài cho thấy thu nhập của con giáp này vẫn đang ở mức ổn định, chỉ cần bạn không chi tiêu hoang phí thì không có vấn đề gì lớn. Ngũ hành hòa khắc kim khiến cho chuyện tình cảm của bản mệnh không được thuận lợi. Người tuổi thân khó có thể tìm được người để yêu thương nếu không hạ bớt các tiêu chuẩn của mình xuống và để cảm xúc được lên ngôi. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, dậu, tuất. 10. Tử vi tuổi dậu. Trong ngày hôm nay có tam hợp quý nhân che chở, Vận trình của người tuổi dậu nhờ thế mà cát khí lan tràn, may mắn khắp nơi nơi. Đường công danh sự nghiệp vượng phát, bản mệnh có được nhiều cơ hội để phát huy khả năng của mình trong công việc. Hôm nay người tuổi dậu còn được thiên tài trợ mệnh, đường tài lộc hanh thông rộng mở, tiền bạc dồi dào, chẳng cần phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc. Người làm kinh doanh có một ngày làm ăn thuận lợi, khách hàng nườm nượp kéo tới. Người làm văn phòng cũng có thêm thu nhập từ nghề tay trái của mình, Ngũ hành xung khắc khuyên các cặp đôi con giáp này nên học cách kiên nhẫn và nhường nhịn nhau hơn. Tranh cãi chỉ khiến cho mối quan hệ bị dạn nứt, đừng quá hiếu thắng mà khiến cho tình yêu trở nên phai nhạt, chỉ khiến cả hai đều tổn thương mà thôi. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dậu, thìn. 11. Tử vi tuổi tuất, Hung thần thương quan xuất hiện trong tử vi chủ nhật của người tuổi tuất đòi hỏi con giáp này phải mạnh mẽ và cứng rắn, thì mới đủ năng lực vượt qua những khó khăn ập đến trong hôm nay. Bạn có thể buộc phải thay đổi kế hoạch vốn có của mình để thích nghi với hoàn cảnh. Nếu bạn có thể linh hoạt ứng phó, bạn sẽ cảm thấy mọi chuyện không quá phức tạp. Ngược lại, nếu bạn nhất quyết giữ vững tinh thần cố chấp của mình, rất có thể bạn sẽ thấy khó khăn trồng chất. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ gây ra sẽ khiến bạn rơi vào tình trạng stress rất có hại cho sức khỏe. Hỏa dưỡng sinh cho thổ cũng là dấu hiệu cho thấy đường tình duyên của người tuổi tuất đón đào hoa nở rộ, tin vui tới tấp. Người có đôi sắp bước đến một nước mới trong mối quan hệ hai người, tình cảm càng ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Người độc thân có thể sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp với mình ở nơi không ngờ nhất. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, thân. 12. Tử vi tuổi hợi, Tị hợi tương xung, người tuổi hợi có thể sẽ gặp phải rắc rối trong chuyện tình cảm trong hôm nay. Mối quan hệ giữa bạn và nửa kia trở nên chắc trở khi có điểm báo ngoại tình hoặc người thứ ba chen chân vào mối quan hệ hai người, dần dần tạo ra những khoảng cách giữa hai bạn. Bản mệnh cần phải vững vàng hơn khi đứng trước những cám dỗ của cuộc đời. Tìm được một người thật lòng yêu thương mình là điều không dễ gì có được, hôn nhân là tòa tháp linh thiêng cần phải gìn giữ. Cuộc đời này, người có duyên có phận với nhau không nhiều, đừng để đến khi đánh mất mới biết quý trọng. Chính quan hiệp lực giúp sức cho người tuổi hợi không còn gặp nhiều khó khăn trong công việc như trước nữa,